Dạ, để tụi con xin được cung thính xin để tạm Bồ Tát công nghệ Con xin được đọc, đọc phẩm thứ hai, phân thân thập hội. khi nhà tạng bồ tát bổn nguyện phẩm thứ hai thân thân tập hội lúc đó phân thân địa tạng bồ tát ở các nơi có thì một trăm nghìn muôn ức bất khả tư bất khả nghị bất khả luận bất khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến họp tại cung trời đau lợi cho nhờ thần lực của nhân lai thân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra tốt nghiệp đạo ở mười phương cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na cho ta đồng cấm ngoan đến cúng dường phật những chúng cùng đến với thân thân đó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 hoặc hiện ra thân thiên đế hoặc hiện ra thân trời phạm phương hoặc hiện ra thân vô thủy luân hoặc hiện ra thân của phương hoặc hiện ra thân cư trí hoặc hiện ra thân tử phụ hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc hoặc hiện ra thân tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di nhấn đến hiện ra những thân thanh văn La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh chứ chẳng phải chỉ qua thân Phật hiện ra cho chúng thôi đâu. Địa tạng ông xem, ta đã trải qua bao số kiếp lầm nan độ thoát, nhìn chúng sanh đang cường đầy, tội cố khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa địa phục được thời phái theo nghiệp thọ báo nếu khi chúng nó có bị đọa vào một đường dưới chịu nhiều sự thống khổ thời ông nên nghỉ nhớ ta ở cung trời đau lợi ân cần khó trước đây mà gắng độ chúng sanh làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật di lạc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ gặp Phật được Đức Phật thọ khí. Bây giờ những hoa thanh địa tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp tung lại một hình cơ lệ thương tán mà phải cùng đức phật rằng từ số kiếp lâu xa đến nay con nhờ đức thế tôn tiếp độ các điều làm cho con được thần lực càng thể nghĩ bàn đầy đủ trí huệ rộng lớn con thân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hàng hà sa thế giới trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn nước thân mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người làm cho vui kính ngôi tam bảo có lán vào sanh tử hưởng vui niết bàn những chúng sanh nào ở nơi phật pháp dễ làm việc lành bằng một sợi lông một giọt nước một hạt cát một bụi nó có thể bằng chân mái lông tóc con đều độ thoát lần lần làm cho chúng nó được lợi ích lớn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 không nguyện mang công đức chỉ một phẩm kinh địa tạng xin được hồi hướng tất cả các chúng sanh trong hư không pháp giới nguyện cho tất cả các chúng sanh đều được biết đến Phật pháp tăng tam bảo để được phát tâm bồ đề rộng nói để biết đường tu tập để làm lợi lạc cho tất cả các chúng sanh để đến con đường giải thoát nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng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 nam mô đại trí văn thù sư lâm bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng thích bồ tát nam mô tuyên hóa bồ tát nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng con xin cung kính một lệ đạo hôm nay con xin được hoàn thiện um, ờ, là ờ, một phẩm kinh địa tạng phẩm thứ ba con xin được cung kính kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện ạ kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện phẩm thứ ba lúc đó đức phật mẫu là bài mai gia phu nhân tay cung kính mà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 Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã rằng Thánh mẫu trong mong Ngài lắng nghe Nhận lấy tôi sẽ lực nói việc đó Thánh mẫu bày rằng xin thánh giả nói cho Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh mẫu rằng Danh hiệu của những tội phá tôi có năm xin bồ đề như dưới đây Nhưng có chúng sanh càng hiếu thảo với cha mẹ tôi đã giết hại cha mẹ kẻ đã phải đọa vào vô giá đền hùng Mà đến nhìn muôn ức thiết không Lúc nào mong ra có được như có chúng sanh nào có lòng Ác làm thân phận bị thương chảy máu khi Chê môi tam bảo chẳng tính kinh điển Cũng phải đọa vào vô giá đền hùng trong nghìn luôn ức kiếp không lúc nào mang ra có được hoặc có chúng sanh trong tốn của thường trụ ô phạm tăng ni hoặc tứ tình làm sự trong loạn trong tốn chùa tiền hoặc tiết hoặc lại những chúng sanh đó phải đoạn vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mang ra có được như có chúng sanh giá làm thầy sa môn kỳ thật tâm chẳng phải sa môn là hưởng của thường trụ trái phạm giới luật giạt cấm hàng mật y tạo nhiều điều tự ác hạng người như thế phải đoạn vào vô gián địa ngục trong nghìn một ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lô ngạn đồ ăn uống y phục của thường thụ cho đến không cho mà lấy một vật kẻ đó phải đọa vào vô giá nhận mình cho nghìn nguyên ước kích không lúc nào mong ra khỏi được ngài để tạng bồ tát thưa rằng thánh báu nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô lãng cầu tặng mình sự đau khổ trường khoáng một niệm cũng không được bà mai gia phu nhân lại là cùng địa tạng bồ tát thế này là vô giá địa ngục ngài địa tạng bồ tát thưa rằng thanh báu bao nhiêu địa ngục ở trong núi thi phi cũng có 18 tám tuổi thừa kế đó có 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế lại có nghìn môn trong danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục lớn, vô gián đó giáp vòng ngục thành hơn 8 môn dặm, thành đó thuần bằng sắt cao đến một phương dặm lưới trái trên thành không có chỗ nào giống trong ngục thành đó có các nhà liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác riêng có một số ngục tên là vô gián ngục này chu vi một mươi muôn tám nghìn dặm từ ngục cao một nghìn dặm toàn bằng sắt cả lưới trái hực hở xuống trên xuống dưới tên từ mục trang sách cho sách phân đối đối nhau chạy bên này sang bên kia trong một có rừng rộng khắp muôn dặm một việc thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cá giờ đến nghỉ muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm đầy chật cá trên trời đó đều là do vì những tội nghiệp đã tạo tan đó đã cám với như thế lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quý địa xoa cùng với loại ác người răng nanh miến nhọn dường vương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 chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào người ngất nên gọi là vô gián hai một người tội thân đầy chật cả ngục nhiều người tội mối mối thân cũng đều đầy chật cả ngục nên gọi là vô gián ba những khí cụ đế nhìn tội nhân như chĩa ba gậy dấu hâu rắn sói chó cốt giá cố say cơ đục sao má cục cháo dầu xoay lưới sắt dây sắt lưới sắt người sắt ra sống đèn đầu nước sắt nóng dưới thân đói thời ăn hoàn sắt nóng khác thời uống nước sắt sôi từ non đạn kiếp đến vô số kiếp những sự khổ sở nối nhau lúc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 Muốn cầu tạm dừng dừng khoảng một niệm cũng không nặng, trừ khi tội nghiệp đó tiêu hết mới nặng thọ sanh do vì lẽ liên minh nên gọi là vô gián. Ngày địa tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng nó không được về địa ngục vô gián như thế nếu nói rộng ra thời gian của những khí cụ để hành hình tội cũng những sự thống khổ trong địa ngục đó giàu đến phút một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được bà ma gia khen nghe ngài địa tạng bồ tát nói xong cô chít lao dầu vào trong tay đành lấy bồ tát mà lui ra nam mô địa tạng bồ tát ma gia mô đề tạng bột ma thắt ma đề tạng bột tát ma không tát Ha ha ha, Buddha Bodhisattva.